Alo, xin chào toàn thể anh em đã ờ, quay trở lại với kênh xoay cầu miền Bắc của chúng tôi nhé. Thì uh, lời nói đầu tiên xin phép uh, thay mặt đội ngũ làm kênh cùng những người làm video xin được gửi tới toàn thể anh em một lời chào một lời chúc. Đã dạ, thương nhất nhé, chúc anh em luôn luôn may mắn và luôn luôn phát tài phát lộc em ạ. Thì cùng uh, bây giờ là cùng uh, 6 giờ 35 phút thì uh, trước mắt anh em là cái bảng kết quả sổ số miền Bắc của chúng ta mở thưởng ngày hôm nay ngày thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020 em nhé. Thì giải đặc biệt của chúng ta có dạng 941 3 năm anh em nhé Độc thủ đề là 35 Và đề chạm 3 chạm 5 Đấy Càng là càng một cho anh em đó Đấy con tời và các đau lô tô thì ngày hôm nay Từ đầu không cho tới đầu chỉ của chúng ta Thì đã có đầu hai là cấm hoàn toàn anh em nhé Và những con lô hai nhảy thì ngày hôm nay có con hai nhảy em ạ hai nhảy đấy ạ Đấy Và con chín với ba là ba nháy và chín làm ba nháy nhá đấy hôm nay thì uh, đồng quay khá là ảo cho tất cả anh em chúng ta nhé đấy thì uh, những cái đầu xuất hiện một nhảy thì có con có đầu bốn đầu sáu anh em nhé thì đây là kết quả sơ bộ về sổ sổ miền Nam <coughs> miền Nam của chúng ta ngày hôm nay anh em nhé thì cùng mong anh em xem video thì uh, ủng hộ kênh bằng cách like và chia sẻ video nhé thì cùng qua đây cùng xin chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bạn nam ngày hôm nay đã được chiến thắng được những con lô con đê của sổ sổ miền Nam nhé à, miền Bắc của chúng ta nhé thì à, mong anh em hãy à, luôn giữ vững cái sự may mắn của mình để chiến thắng được lâu hơn xa hơn và từng bước rực giờ hơn anh em ạ còn để tới với cái à, bảng chốt sổ và phân tích câu kèo cho anh em tham khảo chơi cho ngày mai thì à, mình cũng xin được uh, điểm sớ là cái kết quả ở trên video ngày hôm qua để đưa lên cho anh em tham khảo nhé thì uh, à, ở đây á thì trước mắt anh em đã giá diện chỉnh của cánh cho cao miền bắc của mình đấy từ khóa chỉnh là soi xong lô bắt bài em nhé đấy từ khóa chỉnh của kênh youtube là 6 lô bắt bài thì mong anh em ủng hộ kênh bằng cách like và chia sẻ video nhé còn để tới về uh, cái video ngày hôm qua đấy ạ thì ngày hôm qua thì rất là tiếng ở đồng thủ lô và đồng thủ lô và bạch thủ lỗ 28 và 47 thì của chúng ta thì ngày hôm nay không được chiến thắng được anh em nhé đấy ngày hôm nay không được chiến thắng được còn uh, còn ở sóng thủ lô ở ờ, sóng thủ lô là cặp bộ thì cũng ờ, rất là may mắn anh em nhé thì ờ, cặp bộ thì chúng ta đã chiến thắng được con bộ nhé thì không biết anh em xem video có xem được từ đầu đến cuối hay là anh em tua thì anh em có thể là lặng nghe xem từ đầu tới cuối thì có thể lặng nghe được mình nổi kỳ lường hơn và uh, nó đầy đủ hơn anh em nhé thì anh em nào mà lặng nghe được mà đã theo được cặp bộ thì ngày hôm nay đã chiến thắng được con bộ nhé còn à, về gian dàn đê đấy em ạ gian đê thì à, ngày hôm qua đã bắt cho anh em nó chạm bá chạm bốn thì ngày hôm nay nó về chạm năm chạm bá chạm năm anh em nhé thì thì anh em cũng đã chuyển thắng được D là chạm à, chạm bá là chạm cực anh em nhé thì rất tiện ở gian D 10 sổ của chúng ta đã có ba bốn bốn ba đấy ba hai hai ba đấy ba chín chín ba thì rất là tiện thì không có cọc 3553 cho anh em thì cũng rất là đáng tiếc nhưng mà dù sao ngày hôm nay chúng ta đã ăn được chạm D là chạm 3 anh em nhé thì uh, cũng xin chúc mừng anh em nào mà hôm nay là tham khảo được ở cái cho câu bên Bắc của mình được uh, uh, ăn D chạm 3 nhé còn bây giờ thì mình cũng uh, sẽ tới với uh, phân tích câu keo với chốt sổ cho anh em tham khảo chơi cho cái máy thì đầu tiên đầu tiên thì mình sẽ đưa lên cho anh em đây là cái dạng anh em có dạng lấy là cặp sóng thủ lô nhé ba tám tám bán anh em nhìn 38 đấy ạ rất là ok 3883 thì ngày mai anh em tiếp tục ngày hôm nay nó về hai nhảy con 38 thì anh em vẫn cứ tiếp tục tự tin cho mình là ngày mai xong thủ lô là 3883 cho anh em nhé anh em cứ tham khảo cho mình ạ và anh em nghiên cứu thêm nhé đấy là kia ờ, <clears throat> uh, cái cái ý mình nói và mình sẽ đưa lên cái kết quả như thế còn anh em tham khảo và tiếp tục tham khảo thêm những cái câu kèo khác nhé đấy là cặp sóng thủ lô. còn bây giờ thì à, mình sẽ tới với đồng thủ lô và bạch thủ lô nhé thì à, trước mắt anh em là bằng tần suất lô tố của ngày hôm nay thì ngày mai mình sẽ nhận định cho anh em đấy là con đồng thủ lỗ 56 cặp uh, con đồng thủ lỗ 56 và con bạch thủ lỗ 62 anh em nhé đấy thì tần suất của con 56 này là tần suất 3 ngày nhé đấy thời gian gần đấy thì uh, cơn suất mắc của nó là 3 ngày nhé nhiều nhất là 3 ngày thì hy vọng ngày mai tiếp tục chạy theo cái cơn suất này đấy 3 ngày gạnh hai ngày thì uh, hy vọng ngày mai sẽ uh, tiếp tục nổ theo cái tần suất này cho anh em con 56 nhé và tiếp tục là con 62 thì với cái tần suất này thì cũng khá là đều 246 246 tần suất 6 ngày của nó mắc của nó là 6 ngày em nhé thì anh em tham khảo cho mình là con 56 và con 62 nhé thì bây giờ thì mình cũng sẽ uh, Ghim lên cái bảng kết quả đấy ạ. 27. Ngày 27 tháng 3 mình chọn kết quả ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay ở đồng thủ lỗ và sóng đồng thủ lỗ và bạch thủ lỗ của chúng ta thì cũng rất là đạm buồn. Đấy, cũng rất là đạm tiện anh em nhé. Thì mình hy vọng là ngày hôm nay sẽ à, cố gắng chuẩn chỉ cho anh em để anh em có thể gờ lại được nhé. Đầu tiên là con đồng thủ lỗ 56 anh em nhé. Đấy, bạch thủ lô là 62 xiên đấy là 56 38 83 và 62 38 83 anh em nhé và chạm D ngày mai sẽ bắt cho anh em là chạm 0 và chạm 1 nhé chạm không và chạm một dàn đề đấy là 01 10 17 bảy bảy không và 13 31 2 4 6 80 10 số đấy và mình sẽ bắt kẹp cho anh em là 0011 rồi nhé 0011 đấy đấy là gian 12 số mình đưa lên cho anh em tham khảo chơi cho ngày mai nhé thì à, anh em cân nhắc kỹ lượng cho mình và tham khảo thêm những cái câu kèo khác nhé thì à, có anh em bạn nào trông bóng với những con số mà mình đưa lên thì có thể tự tin chơi to đánh lớn cho mình còn anh em nào mà không tự tin thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhá đấy còn uh, Bây giờ thì mình cũng xin được kết thúc video tại đây thì cùng mong anh em ủng hộ kênh bằng cách like đăng ký kênh nhé. Và xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào à, chiều ngày mai. Chúc anh em tham khảo video vui vẻ và may mắn nhé. Và